link này Mình truy cập vào comment picker ha chọn mục uh, YouTube này sau dán đường link đó vào đây nha tiếp nhập mã captcha này nhấn uh, get YouTube comment ha rồi thì uh, video này cách đây một giờ thì chúng ta có 12 comment hợp lệ nhá, bây giờ mình sẽ đang quay đơn này mình nhấn vào start được quay ha xem bạn nào may mắn nhất nha ok thì chúc bạn vi tường nha bạn này sẽ nhận được 20.000 từ mình qua ví mô với số điện thoại là 087 740 3161 nha chúc bạn là người may mắn nhất thì bạn tiến hành liên hệ mình qua pay hoàng xe để mình có thể trao giải 20.000 cho bạn nha Ok và trong video ngày hôm nay thì uh, Hoàng Xe sẽ chia sẻ giới thiệu cũng review cho anh em một nền tảng uh, một sàn giao dịch điện tử crypto anh em nha. có tên là gate.io này thì trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua tổng quan về uh, nền tảng uh, gate này ha này anh em thấy đọc này là cổng vào tiền điện tử của bạn này một trong 10 nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số hàng đầu thế giới tập trung vào giao dịch an toàn và hành trình tiền điện tử không phức tạp anh em nha. Ok kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có giới thiệu về nền tảng này ha về chúng tôi này được thành lập vào năm 2013, Git.io đã cố gắng cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch tốt nhất trong 8 năm qua. Về khối lượng giao dịch này, cũng như là một trong 10 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thế giới liệt kê các tài sản tiền điện tử có chất lượng tốt và tỷ lệ hoàn vốn cao anh em nha. Cũng như là giá trị của chúng tôi này là an toàn này, nhanh này, cũng như ổn định và đáng tin cậy này. Trong đó an toàn thì uh, chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra đối với hệ thống bảo mật của mình và đã triển khai giải pháp bảo mật đa tài sản trên sàn giao dịch get.io để giữ an toàn và bảo mật cho tiền của người dùng anh em nha Kế tiếp là nhanh này, đó cũng nhờ ổn định anh em thấy đọc nhá. Trải nghiệm người dùng tuyệt vời luôn là trung tâm của vũ trụ get.io nên là cuối cùng là đáng tin đợi ha. Rồi kế nữa là sản phẩm của chúng tôi này. Get.io cung cấp trải nghiệm giao dịch toàn diện nhất và an toàn nhất cho người dùng từ khắp nơi trên thế giới. Sản phẩm thì đa dạng này, gồm có giao dịch ngay này, giao dịch đòn bẩy này, rồi ETF đòn bẩy này, cũng như là giao dịch tương lai, giao dịch định lượng hay là giữ để kiếm tiền lãi, khoản vay có bảo đảm, cũng như là khai thác thanh khoản anh em nha. Kiếm nữa là công nghệ của chúng tôi này, là công nghệ địa chỉ tiền điện tử chéo này, cũng như là giải pháp lưu trữ ví nóng và lạnh, công nghệ bảo vệ à, bảo mật đa chữ ký luôn anh em ạ. Và cùng là thứ 4 này, công nghệ gửi và nhận nội dung theo thời gian thực anh em ạ. Rồi kiếm nữa là hệ sinh thái của Gate này, là Gate Token này, Gate Chain này, rồi ừ, GetLab này hay là Get à, Venture nha tức là quỹ đầu tư mạo hiểm này, hay là Hippo DeFi này uh, Golit.io này Block.info này hộp ma thuật NFT ha Gate.io nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái blockchain mạnh mẽ cho người dùng với sự trợ giúp của chuỗi khối công cộng GateChain của Gate.io. Chúng tôi đang tạo ra các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu của tất cả người dùng. Ok, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đáng tin cậy nhất thế giới này với hơn 80 triệu người dùng trên toàn thế giới cũng như là 12 tỷ uh, trở lên nha khối lượng giao dịch hàng ngày này ở trên 224 quốc gia anh em nha cũng như là có trên 1.000 uh, à, kinh doanh tiền tệ này làm thế nào để anh em đến uh, đó này tức là lộ trình anh em ạ ok thêm nữa là hoạt động này rồi và cùng là các trang mạng xã hội của nền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 là mật khẩu phải bao gồm ít nhất 8 ký tự này đó cái em nữa ở mục ID người mời thì em sẽ tiến nhập cho mình là 11500968 để ủng hộ mình nha sau đó thì em sẽ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận sử dụng của người dùng này và cùng nhấn nút đăng ký ngay để tiến hành tạo một tài khoản Lit.io hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ok, kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em là trò chơi đúc vàng grip.io nha. Anh em sẽ giành được thỏi vàng 999g 3 số 9 anh em ạ. Ok thì link sự kiện này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Đó thì em có thể đọc các thông tin đây này là thời lượng bắt đầu này từ 20 tháng 5 năm 2022 này ở đây sẽ có liên kết nha bạn lên mở trong trình duyệt này rồi tổng giá trị giải thưởng ở đây sẽ là 120.000 đô la luôn anh em nha đó giải thưởng mã thông báo 5.000 đô la này kế tiếp là quy tắc này tài khoản get io hoặc tài khoản Twitter đã được đăng ký trước khi ra mắt à, Gate Gold Casting Game anh em nha thứ hai là lưu ý tài khoản của bạn phải theo dõi a get io và đã đăng ít nhất 5 tweet số lượt retweet anh em ạ kế tiếp nữa là thứ ba, thứ tư, thứ năm này thứ sáu là mỗi tài khoản chỉ được tham gia một lần casting muốn có nhiều cơ hội hơn đăng nhập bằng các tùy chọn khác nếu bạn đã truyền bằng tài khoản Twitter hãy đăng nhập bằng tài khoản get.io của bạn tiếp theo kế nữa là cách nhập này theo dõi a còng get.io trên Twitter này. đi đến trang đích của Get. getgold casting game và nhấp vào tham gia này. đó thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu và cùng thứ bảy là tham gia để chia sẻ giải thưởng trị giá lên tới 120.000 đô la luôn anh em nha ok kế nữa là lưu ý này Tất cả những người tham gia phải cung cấp dữ liệu hoàn thành nhiệm vụ hợp lệ và đúng sự thật. Người dùng có hành vi uh, uh, gian lận sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn này. Tất cả người thắng cuộc phải hoàn thành uh, ờ, KYC tức là xác minh danh tính get.io anh em ạ. Cái là thứ ba, thứ tư này và cuối cùng là thứ năm. Get.io bảo lưu mọi quyền đối với quyết định cuối cùng nhá. Get.io là một nền tảng giao dịch điện tử kể từ năm 2013 này, xếp hạng hàng đầu đáng tin cậy, minh bạch luôn anh em ạ. Ok, ngoài ra đây sẽ có kênh Twitter này, cũng như Telegram, Instagram, Medium, cũng như podcast của Gate.io ha. Ngoài ra chia thêm với anh em nhé là ở đây chúng ta có kênh Telegram để chúng ta có thể nhận giveaway từ nền tảng Gate.io này nha. Đó, hiện tại thì à, đang có hơn 35.000 sub rồi anh em ạ. Và bây giờ cũng đang có sự kiện này anh em ạ là Anniversary Celebration này lần thứ 9 luôn. Hoạt động 1 là chúng ta sẽ tiến hành chơi trò vừa lãi đấy là Gold Casting Game này. Đó, em sẽ nhận được giải thưởng lên tới là 999 gram à, 3 số 9 luôn Ok hoạt động thứ hai là chúng ta sẽ là chia sẻ game này này đó và ăn chia à, pool thưởng là 50.000 đô la ở đây thì chúng ta sẽ dành follow Twitter của Get.io e cũng như là tham gia vào kênh Telegram đó anh em nhấn vào đây này sau mở Twitter lên nha kế tiếp anh em sẽ nhấn vào follow theo dõi này ok rồi mình sẽ quay trở lại nha rồi sau đó anh em sẽ tiến hành tham gia vào kênh Telegram này thì đây chính là kênh Telegram đó luôn nha ok rồi tiếp theo thứ hai là chúng ta sẽ làm retweet bài đăng này chúng ta sẽ nhấn vào zip code nhá mở ra này ok sau đó anh em kéo xuống này thả tim này sau đó nhấn vào đây nhá chọn copy cho mình này kế nữa thì anh em sẽ tiến hành à, chụp lại màn hình và tag à, get.io cũng như là à, có hashtag này nhá ok anh em lưu ý này rồi tag get.io vào nhá sau đó anh em sẽ gắn thêm hashtag này, này và nhấn vào tweet hai rồi kế tiếp em sẽ nhấn vào mục profile trên hồ sơ này chọn phần tweet and reply ha rồi em sẽ tiến hành nhấn vào đây này rồi sau đó em sẽ chụp màn hình lại nha đó có cả đường link luôn nha Ok như vậy mình đã hoàn thành xong Aerobe giveaway của sự kiện là Gold Casting Game nha thì ok như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ giới thiệu cho anh em à, sàn giao dịch à, Gate.io cũng như là hướng dẫn anh em cách đăng ký tài khoản này cũng như là chia sẻ cho anh em